đó thì Duy nghĩ là với cái à, cổng sạc này bạn thì nó cũng sẽ là tiêu chuẩn thôi đó hiện tại thì tất cả những cái chiếc xe Mercedes-Benz mà bên Di sau này bạn những cái mẫu xe EQ thì đều sẽ sạc qua cái wallbox này và cái wallbox này nó có giá khoảng bao nhiêu các bạn thì chỉ khoảng là 50 triệu đồng thôi đó một cái wallbox như thế này ha chúng ta phải mua thêm khi mà chúng ta mua những cái chiếc xe điện bên Di đó và hai cái chiếc xe điện mà ngày hôm nay Di muốn uh, giới thiệu đến uh, quý anh chị và các bạn đó chính là chiếc xe EQS 450 à, và EQS 580 thì với hai cái chiếc xe EQS này các bạn là hai cái chiếc xe điện mà cái phân khúc S-Class có thể nói là phân khúc cao cấp của cao cấp nhất của Mercedes-Benz hiện tại bây giờ và có thể nói là đây là cái chiếc xe cao cấp nhất trong những cái mẫu xe điện à, của Mercedes-Benz đó về thiết kế thì các bạn sẽ thấy là đối với những cái chiếc xe điện á, thì nó cũng sẽ có một cái thiết kế rất là khác so với lại những cái chiếc xe mà xăng truyền thống điển hình là những chi tiết như thế này các bạn đây các bạn sẽ thấy là lưới tản nhiệt của chúng ta bây giờ nó sẽ không có những cái khe để mà à, cho không khí đi vào nữa ha không có cho gió đi vào nữa mà là à, một cái mặt bích luôn bằng kính màu đen nè các bạn và ở trên này nó có những cái logo Mercedes-Benz nhỏ nhỏ nhỏ ha rất là hiện đại ha vẫn là cái logo Mercedes-Benz à, truyền thống to bản ở phía trước ha ở đây thì à, có một cái camera 360 độ bạn thì đối với cái phiên bản EQS 580 Formatic hoặc là EQS 450 chúng ta đều có cái camera 360 độ này ha thì tại sao các bạn thấy là à, cái chiếc xe EQS 580 này nó gọi là Formatic các bạn bởi vì là nó vận động bốn bánh ha nhưng mà nó sẽ không có cái cầu xe giống như những cái chiếc xe thông thường mà là động cơ điện ở phía đặt ở phía sau và một cái động cơ điện đặt ở phía trước ha đó, đơn giản như vậy thôi ha thì nó gọi là formatic rồi đó và các bạn sẽ thấy nè một cái điểm đặc trưng nữa là cái phần cụm đèn của chiếc xe của chúng ta nó được vuốt từ bên trái sang bên phải luôn ha và ở giữa thì nó sẽ có một cái đèn à, kéo dài liền mạch luôn các bạn nhìn thấy nó rất là hiện đại ha à, về phần đầu xe thì các bạn sẽ thấy là chiếc EQS e này nó như thế nào các bạn đó, nó có đẹp hơn những cái mẫu xe xăng hoặc là những cái chiếc xe S truyền thống hay không ha thì đối với Duy các bạn thì đây là một cái chiếc xe mang cái phong cách hiện đại trẻ trung và tương lai ha cho nên là nó cũng khá là phù hợp cho những cái khách hàng à, yêu thích công nghệ cũng như là những khách hàng trẻ à, và bây giờ đi sang bên hông một chút xíu nữa các bạn Duy cho các bạn xem cái này cái phần bộ mâm xe của cái chiếc xe EQS 580 này các bạn thì các bạn nhìn vào thấy nó rất là lạ ha nhìn vào cảm giác giống như là cái mâm của chiếc xe Maybach mà cũng không phải cái mâm xe Maybach mà là rất rất là giống như những cái chiếc xe điện ha các bạn nhìn thấy nè nhìn vào là chúng ta cảm giác là à đây là chiếc xe điện rồi và mâm này là mâm AMG luôn các bạn nha mâm AMG kích thước lớp của à, của cái lớp xe là 265 trên 40 R21 và bánh sau của chúng ta vẫn là cái kích thước này và lớp xe của chúng ta là đây là lớp MOS các bạn nha chứ không phải là lớp Runlat à, MOS đây là một cái lớp mà cách âm một cái lớp có một cái lớp cách âm ở bên trong ha đó và hệ thống treo xe của chiếc xe này vẫn là hệ thống treo Ematic giống như trên những chiếc xe S-Class hoặc là những cái chiếc xe mà Duy đã từng giới thiệu cho các bạn xem rồi đây là hệ thống phục à, phục hơi nó gọi là phục hơi à, thì nói chung là về những cái phần mà à, hệ thống treo xe hay là mâm xe phanh xe này nọ các bạn nó cũng giống như là những cái chiếc xe xăng thôi nó cũng không khác gì nó chỉ khác là à chiếc xe này được chạy bằng pin bằng điện và động cơ là động cơ điện không có đổ xăng thôi ha ok tiếp theo nữa các bạn sẽ thấy nè khi mà cái chúng ta nhìn từ bên hông của cái chiếc xe này các bạn đây nó sẽ rất là khác với những cái chiếc xe S-Class nè từ khu vực này các bạn sẽ thấy được vuốt dài ra phía sau đó, đến cái cốp phía sau luôn thì đây là một cái thiết kế nó gọi là one ball có nghĩa là giống như là một cái cung tên đó các bạn à, các bạn thấy nè giống như một cái cung tên ha đó với cái thiết kế này khi mà chúng ta đứng từ bên hông á, các bạn thấy là cái chiếc xe chúng ta nó rất là hiện đại đó và đối với cái chiếc xe EQS các bạn 450 hoặc 580 đều sử dụng cái tay nắm ẩn giống như trên chiếc xe S-Class ha. Với tay nắm này thì Di đã giới thiệu cho các bạn xem rồi, nó cũng không có xa lạ gì nữa ha. Khi chúng ta chạm vào thì nó sẽ đưa ra ha. Chạy thì nó sẽ được ốp vào đó cái kính xe cũng vậy các bạn cái kính xe bây giờ nó sẽ được à, à, gắn ở một trên cái cửa cái gương ha cái gương chiếu hậu của xe ha bây giờ được gắn ở trên cái cửa này thì đây đây là cái thiết kế của những cái chiếc xe thể thao ha còn nếu mà những cái chiếc xe sedan thông thường á thì các bạn sẽ thấy là xe ốp ở trên cái khu vực này ha à, thì cái kính này nhìn cũng tối giản rất là hay các bạn À, ngoài ra thì à, các bạn sẽ thấy trên cái kính này nó cũng sẽ có cái hình cái đèn hình tam giác thì bởi vì là cái chiếc xe EQS này các bạn nó vẫn tích hợp hệ thống cảnh báo à, điểm mù ha hệ thống cảnh báo lệch làn đường nè hệ thống à, đề phòng va chạm nè hệ thống hỗ trợ lái ha. hầu như là tất cả những cái tính năng gì à, hiện đại và mới nhất của Mercedes-Benz đều được tích hợp trên những cái dòng xe EQS này các bạn đều được tích hợp trên những dòng xe EQS này ngoài ra thì cửa xe của chúng ta là cửa xe không viền các bạn không viền ha nhìn nó rất là hiện đại luôn hơi tiếc một chút xíu các bạn là cái chiếc xe EQS 450 hoặc là 580 của chúng ta thì không được trang bị cửa hít ở thị trường Việt Nam à, chúng ta phải đóng bằng tay các bạn à, đây là một điểm hơi tiếc một chút xíu ừ, cửa sau cũng vậy ha à, bây giờ Di sẽ cho các bạn xem ở cái khu vực à, đèn ở phía sau các bạn nó cũng rất là khác so với những cái chiếc xe xăng à, các bạn thấy nè ở đây thì cái đèn hậu của chúng ta thì được thiết kế rất là nhỏ ha và các bạn nhìn nè những cái bóng đèn ở trong các bạn nhìn nó hình xoắn ốc giống như gọi là cái chuỗi ADN đó bạn à, à hình xoắn ốc ra rất là đẹp và được kéo dài từ bên trái sang bên phải luôn liền mạch luôn phía trước chúng ta cũng liền mạch đèn liền mạch phía sau chúng ta cũng là đèn liền mạch ha phần ờ, cấp xe của chiếc xe EQS 580 hoặc là 450 các bạn thì đều là cái à, thiết kế các bạn nhìn rất là giống như những cái mẫu xe GT các bạn à, GT thì cái phần mà mà cái cốp sau nó sẽ liền xuống như thế này ha à, ok bây giờ Di sẽ mở cốp nè đó đây là cái cốp xe giống như cái phân khúc GT các bạn cho nên là các bạn thấy khi mà mở ra thì nó rất là rộng à, rất là rộng rãi ha Di sẽ cho các bạn xem ở dưới này cũng không có gì hết không có gì hết ha chỉ là một cái hộc để chúng ta để đồ thôi Di sẽ để ở đây đó, về phần cốp xe thì chúng ta cũng thấy không có gì mà đặc biệt lắm ha bây giờ Di sẽ đóng cốp lại ở đây có chữ EQS 580 và đây là cái formatic ha. giống như ban đầu Di đã nói là đây là cái à, hệ thống vận hành bằng hai cái motor điện ở phía trước và phía sau thì đối với chiếc xe EQS này các bạn nó sẽ không có xài à, hộp số nè không có xài coi như là hệ thống mà cầu xe giống như những cái chiếc xe xăng nữa chiếc xe EQS 580 này của chúng ta là sử dụng hai cái motor điện bạn thì cái motor điện ở phía sau với công suất là 245 kW và phía trước là một 140 kW cho nên là cho công suất tổng cộng lên đến là 585 mã lực và cái mô men xoắn lên đến là 858 mã lực có nghĩa là cái chiếc xe này nó cực kỳ mạnh luôn các bạn với cái chiếc xe EQS 580 này các bạn thì các bạn hình dung nó mạnh tương đương với một chiếc xe G63 AMG và cái thời gian tăng tốc của chiếc xe EQS 580 này nó chỉ mất từ uh, à, 4,2 giây từ 0 đến 100 km/h thôi các bạn và EQS 450 thì nó mất khoảng là 6,2 giây có nghĩa là nó sẽ trễ hơn 2 giây so với cái 580 à, ngoài ra thì một cái điểm mạnh của cái chiếc xe EQS 450 các bạn thì như mời mời các bạn đi lên phía trước một chút xíu nè các bạn sẽ thấy là ở đây có chữ EQS 450 và có dấu cộng ha thì các bạn biết dấu cộng ở đây là gì không bạn nó thể hiện cho là cái quãng đường đi được dài nhất trong cái phân khúc đó ví dụ như đối với cái chiếc xe à, EQS 450 này nó đi đến là 770 km cho một lần sạc điện đó và trong khi đó là cái chiếc EQS 580 của chúng ta thì đi được 710 à, km thôi có nghĩa là nó sẽ ít hơn một chút xíu so với cái năm 450 này bởi vì là chiếc xe uh, EQS 450 này thì chúng ta chỉ sử dụng vận hành là cầu sao thôi với công suất là 333 mã lực tương đương với là 245 kW ha. còn lại thì hầu như là những cái tính năng khác nó cũng đều rất là giống trên cái chiếc xe à, EQS 580 về hệ thống treo xe về à, thiết kế của bạn cũng gần như giống ha Ok, bây giờ Di sẽ mời các bạn đi xem một chút xíu nữa bên trong cái khoang nội thất của chiếc xe EQS 580 này. Di đã nổ máy cái chiếc xe EQS 580 này lên các bạn. Thì uh, khi mà di nổ máy đó các bạn thì hầu như là nếu mà chúng ta không biết các bạn thì có thể là nhìn vào những cái màn hình nhìn nhận vào những cái thông số á, thì chúng ta cũng chưa biết là nó có nổ máy hay không luôn đó bởi vì là cái chiếc xe đây là cái chiếc xe điện nó rất là êm ái các bạn thì đối với cái xe xăng của chúng ta thì các bạn biết rồi ha khi mà chúng ta nổ máy cho dù cái chiếc xe nó có êm ái như thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn có một cái độ rung vẫn có một cái tiếng đò, tiếng ồn nhưng đối với động cơ điện này hầu như là chúng ta sẽ không nghe được bất kỳ một cái tiếng ồn nào hết một tiếng rung một tiếng lắc gì hết các bạn có nghĩa là động cơ điện Duy nghĩ là về vận hành của cái chiếc xe EQS 580 này trên đường bạn đảm bảo nó sẽ êm hơn rất rất là nhiều so với là những cái chiếc xe xăng đó là một điều không thể bàn cãi được các bạn bởi vì là khi mà chúng ta ngồi ở đây hầu như chúng ta sẽ không biết được cái xe nó nổ máy rồi đó thì mà chúng ta lắc cái vô lăng thì chúng ta mới biết nè à, à chúng ta lắc cái vô lăng thì chúng ta mới biết hoặc là chúng ta đạp ga thì nó sẽ trên màn hình nó có thể hiện để chúng ta biết là à cái xe chúng ta đang nổ máy đó và một cái điểm mà coi như là rất rất là ấn tượng coi như là rất là ấn tượng của chiếc xe EQS 580 này các bạn và à, hầu như là khi mà khách hàng nhìn vào cái chiếc xe này thì đều bị chó ngợp bởi cái màn hình này các bạn à, các bạn thấy nè cái màn hình được kéo dài từ bên này sang bên này luôn đây là cái công nghệ màn hình Hyper Green của Mercedes-Benz và hiện tại chỉ có trên cái chiếc xe EQS 580 này thôi đó và với cái màn hình này các bạn thì um, các bạn thấy là nó sẽ không có bằng phẳng đâu bạn các bạn thấy là cái màn hình này nó không phải nó phẳng, nó phẳng từ bên này sang bên này đâu mà khu vực chỗ này nó khác ha còn khu vực chỗ này nó lại cong theo kiểu khác và khu vực này nó lại khác nữa ha cái màn hình này thì chắc chắn dành cho cái người ngồi phía này các bạn để mà xem phim giải trí giống như hai cái màn hình phía sau thì thông thường chúng ta sẽ thấy là à, à hai cái màn hình gối đầu phía sau để cho chúng ta giải trí ở phía sau cho người ngồi phía sau để xem thôi các bạn nhưng trong trường hợp mà à chiếc xe của chúng ta chỉ có là hai vợ chồng đi thôi ha thì à, chị vợ muốn ngồi ở bên này để xem phim á các bạn thì bắt buộc sẽ, sẽ sử dụng cái màn hình này nó tiện lợi hơn rất là nhiều thay vì phải đi ra ngoài phía sau để mà ngồi thì như thế là nó nó nó nó nó cũng giải quyết được rất nhiều thứ các bạn thấy không đó và một cái điểm nữa các bạn cái màn hình chỗ này các bạn nó rộng tới là 10 hơn 17 inch đó hơn 17 inch luôn nó rất là to nè và cái màn hình này nó sẽ được ừ, uống cong như thế này các bạn uống cong một chút xíu để đảm bảo cho những cái góc nhìn khác nhau nó sẽ vẫn cho cái độ nét gần như nhau các bạn và đây là cái màn hình OLED luôn ha cho nên là cho một cái cái màu sắc cũng như độ sắc nét rất là cao hiện tại bây giờ là do chiếc xe của chúng ta được ờ, được được có bọc một cái lớp ờ, ni lông ở bên ngoài và cái màn hình của chúng ta à, cho nên là các bạn thấy là nó hơi lem luốc cũng như là nó không có được uh, uh, sắc sảo lắm không được sắc nét lắm ha thì khi mà xe mới do là xe mới cho nên là Di sẽ không có tháo cái này ra cho các bạn xem được đó ngoài ra thì các bạn sẽ thấy nè cái chi tiết máy lạnh nè các bạn à, khu vực này là cái khu vực này máy lạnh là cái khe của máy lạnh nè các bạn trước đây thì các bạn sẽ thấy là những cái chiếc xe của chúng ta nó sẽ có những cái hốc gió máy lạnh giống như những cái tua bin như thế này các bạn nhưng mà bây giờ nó chỉ còn có hai tua bin bên trái và bên phải thôi và đây cũng là những cái khe để máy lạnh nè đó và các bạn thấy cái khe máy lạnh này nó được à, bọc bằng một chất liệu giống như là bằng vàng hồng ha các bạn nhìn nó rất là sang trọng nè đó và đèn viền của chúng ta các bạn đây là đèn viền uh, đèn hệ thống đèn viền nội thất thích ứng nữa đó cho nên là cái đèn này các bạn nó sẽ tùy biến theo cái à, âm thanh trong xe khi mà chúng ta chọn những cái chế độ mà mà âm thanh khác nhau ha hoặc là khi mà xe của chúng ta à, chỉnh máy lạnh hoặc là à, hệ thống cảnh báo điểm mù nó cũng sẽ chớp ở những cái khu vực này luôn đó thể hiện cho chúng ta biết ha đó và cái hệ thống đèn âm à, đèn viền chủ động này các bạn thì khi mà các bạn lái và trải nghiệm cái chiếc xe ở trên đường các bạn nó có rất là nhiều thứ tạo cho chúng ta cái cảm giác rất là thích thú ha đó, các bạn thấy nè một chút xíu nó sẽ đổi màu một chút xíu nó sẽ đổi màu ha đó rất là hay à, đó đó di tăng nhiệt độ lên các bạn sẽ thấy không cái màu đỏ nó sẽ chạy nè vì giảm nhiệt độ cái màu xanh nó sẽ chạy ha đó, ngoài ra thì hệ thống cảnh báo điểm mù nó cũng sẽ báo trên cái đèn viền chủ động này luôn nó rất là hay luôn đó chiếc xe này của chúng ta EQS 580 là được trang bị cái body kit của AMG các bạn đây là một cái body mà ở Việt Nam này các bạn thì là tiêu chuẩn nhưng ở nước ngoài nó gọi là option đó cho nên là với cái body à, AMG này ở nước ngoài thông thường khách hàng phải trả thêm tiền và đặc biệt các bạn vô lăng của chúng ta vẫn là cái vô lăng thế hệ mới của AMG ha ngoài ra thì ừ, chiếc xe điện này các bạn nó có rất rất là nhiều thứ uh, coi như là rất là mới mẻ các bạn thì không thể nào một trong cái video clip này Di có thể giới thiệu hết hết cho tất cả các bạn các bạn biết nào là cái cách sạc như thế nào nè sạc bao lâu ha của chiếc xe này nó sẽ đầy bình nè và có bao nhiêu loại sạc cho cái chiếc xe này nữa ha à, thì hiện tại nha Di chia sẻ ngắn thôi hiện tại đối với cái chiếc xe EQS 450 hoặc là 580 này thì chúng ta chỉ sạc được cái sạc Wallbox à, hiện tại chúng ta chỉ sạc được cái sạc Wallbox thôi và ở nhà thôi các bạn đó còn hầu lại hầu như là những cái chạm sạc mà ở ở, ở rải rác ở thành phố hoặc ở tỉnh thì hiện tại vẫn chưa có đó và khi mà chúng ta đi cái chiếc xe EQ này các bạn EQS này các bạn thì chúng ta phải uh, uh, hạch ra cái lộ trình mà chúng ta đi được khoảng bao nhiêu km các bạn để mà chúng ta chuẩn bị cái pin cho cái chiếc xe của chúng ta nó bởi vì là cái hệ thống pin này nó chạy được hơn 700 cây số cho nên có thể nói là nó cũng rất là chủ động ha chúng ta có thể là đi chơi ở những cái đoạn đường mà chúng ta có thể kiểm soát được cái cái cái cái à, quãng đường của chúng ta đó thì nó cũng sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều đó thì hiện tại ở Việt Nam mình chưa có trang bị nhiều cái sạc hầu như không có trang bị những cái cái cái cái sạc nhanh đó các bạn cho nên nó cũng hơi bất tiện một chút xíu nhưng đối với những anh chị khách hàng mà chọn cái chiếc xe EQS này các bạn thì thực sự là những khách hàng gọi là đi đầu của xu hướng ha họ khách hàng không quan tâm đến những cái vấn đề bất tiện của chiếc xe này này nữa mà cái khách hàng quan tâm đến đó là cái sự trải nghiệm cũng như là cái cảm xúc khi mà khách hàng sở hữu chiếc xe này và lái cái chiếc xe này cùng với lại những cái người thân ở trong gia đình ha đó là mới là cái yếu tố mà có thể là quyết định hàng đầu dành cho những khách hàng mà quyết định mua cái chiếc xe uh, à, EQS này đó mặc dù đây là một cái chiếc xe rất là mới mẻ cũng như là có rất là nhiều bất cập trong cái vấn đề mà sạc điện ha nhưng cái vấn đề đó nó không thể nào mà mà cưỡng lại cái vẻ đẹp của cái chiếc xe EQS cũng như là cái sự hiện đại của nó ha đó và cái EQS 580 này hoặc là EQS 450 các bạn thì nó Mercedes-Benz thiết kế một cái khung rầm riêng dành cho xe điện đó hiện tại các đối thủ của chúng ta như là Porsche Taycan các bạn thì vẫn cái sử dụng cái khung gầm của chiếc xe xăng đó và gắn động cơ điện thôi nhưng đối với cái hệ thống mà uh, Mercedes-Benz EQ này các bạn thì phát triển riêng một cái khung sườn dành cho xe điện cho nên là cái cách mà à, Mercedes-Benz bố trí bình điện hoặc là những cái thiết bị khác các bạn thì nó cũng sẽ tối ưu hơn rất là nhiều so với là chúng ta lấy một cái khung gầm của chiếc xe xăng mà để lên trên chiếc xe điện ha à, rất là nhiều thứ ngoài ra cái, cái màn hình này thì nó quá là nhiều những cái tính năng ở bạn quá nhiều tính năng rất là hay ho rồi ví dụ như cái màn hình này khi mà cái người lái của chúng ta mà đang lái xe bạn mà chỉ liếc nhìn qua cái màn hình này bên này thôi thì tự động cái màn hình của chúng ta sẽ giảm cường độ sáng lại liền đó có nghĩa là nhắc nhở cho chúng ta là à cái người lái xe nè không có được nhìn vào cái màn hình này bởi vì là mất tập trung ha Mercedes-Benz họ nghĩ tới rất rất là nhiều thứ mà chúng ta chưa có nghĩ tới à trước khi đi ra quan sát các bạn sẽ thấy khu vực này các bạn à chỗ khu vực này nó là một cái hộc để đồ và nó rất là trống ở chỗ này ha các bạn nhìn thấy nó giống như một chiếc uh, du thuyền ha rất là giống ha bởi vì đây là một cái chiếc xe S bằng điện các bạn cho nên là cái khoang sau của chiếc xe à, EQS này nó cũng sẽ rất là rộng rãi ha các bạn thấy nè rất rất là rộng rãi luôn bởi vì cái chiều dài của cái chiếc xe EQS này nó dài à, hơn 5m2 có nghĩa là nó ờ, tương đương với cái chiếc xe S-Class luôn à, chỉ có điều là chiếc xe của chúng ta chạy bằng điện thôi nhưng đối với cái chiếc xe EQS này nó sẽ khác một chút xíu so với là cái chiếc xe s truyền thống đó là cái chiếc xe này được thiết kế có thể là dành nhiều hơn cho cái người lái ở phía trước đó cho nên là cái khu vực này các bạn cái ghế ngồi này thì Di thấy cảm nhận là một điều là à, ngồi thì nó sẽ không có được tiện nghi nhiều giống như trên cái chiếc xe S-Class đâu đó, nhưng mà không sao các bạn bởi vì đây là một cái chiếc xe à, dành cho uh, người hiện đại các bạn cho nên nó nó không không không phải là vấn đề nữa các bạn các bạn sẽ thấy ở khu vực này chúng ta vẫn có một cái màn hình à, khu vực này cũng có một cái chỗ để chờ để lắp cái màn hình iPad các bạn bởi vì xe của ta sẽ được trang bị cái iPad chỗ này ha để cái người ngồi sau có thể là điều khiển những cái màn hình giải trí âm thanh nghe nhạc hoặc là đèn này nọ tất cả mọi thứ trên cái màn hình này ha màn hình này phía xa cũng là cái màn hình MBUX cảm ứng ha nó cũng giống như trên chiếc xe S-Class thôi nó cũng không có khác gì hết và ghế ngồi của chúng ta hiện tại bây giờ là có bốn cái ghế massage luôn các bạn nha à, ngàn người ngồi phía sau chúng ta cũng có thể trải nghiệm cái ghế massage này ghế ngồi nè các bạn ha chỉnh được cái à, độ ôm của ghế độ phòng của ghế nè ghế massage của chúng ta có rất là nhiều những cái chế độ nè các bạn thấy không ok đó thì quầy khoang sau thì nó cũng sẽ là như vậy thôi nó cũng không có khác gì nhiều so với cái chiếc xe xăng đâu đó và bây giờ Di sẽ mời các bạn đi ra bên ngoài ha Mỗi khi thì Di sẽ hay cho các bạn xem cái khoang động cơ của những cái chiếc xe ở cái phần cuối cùng các bạn Nhưng mà đối với các chiếc xe EQS 450 hoặc là EQS 580 này thì chúng ta sẽ không có mở được cái nắp của cabo này không phải là không mở được các bạn nhưng mà à, Mercedes-Benz thiết kế các bạn cái cái cái nắp capo này nó rất là khó mở và chỉ dành cho những cái người thợ những kỹ thuật viên của chúng ta mới có thể mở cái nắp capo này thôi bởi vì khuyến cáo là ở bên trong cái nắp capo này nó là một cái dòng điện cao áp ha, cho nên là chúng ta không có chuyên môn các bạn thì chúng ta không nên mở cái nắp lên này và đối với cái chiếc xe uh, EQS 450 hoặc là 580 này các bạn thì ở bên trong cái cái cái cái capo này các bạn nó sẽ có một cái lọc lọc bụi mịn ha lên đến 99,65% cái bụi mà cho vào trong cái cabin luôn cho nên là hiện tại bây giờ có thể nói là đây là một cái chiếc xe mà có thể nói là bên trong nó cho một cái không gian sạch sẽ và coi như là là tinh khiết nhất có thể luôn ha rất là đặc biệt luôn và đối với cái chiếc xe EQS này các bạn thì à, à, cái thời gian mà bảo dưỡng nó cũng sẽ khác rất là nhiều so với lại cái chiếc xe xăng bởi vì là à, đối với à, hệ thống điện thì các bạn thấy hầu như là nó cũng không có phải thay, cần phải thay nhớt không có phải là à, thay nước làm mát động cơ gì nọ giống như những cái chiếc xe xăng nữa mà là hầu như là chúng ta không có thay những cái đó luôn và cái thời gian bảo dưỡng bảo trì của nó hiện tại bây giờ vẫn Di vẫn chưa được ờ, cập nhật nhưng mà dự kiến nó khoảng tầm là 15.000 km chúng ta mới có thể là bảo dưỡng một lần và Di nghĩ là hầu như là chúng ta chỉ việc thay cái lọc cái cái cái lọc mà mà của cái máy lạnh là hầu như là là là nhiều thôi đó còn lại hầu như là Di biết không biết là bảo dưỡng ở đây là bên kỹ thuật họ bảo dưỡng những cái gì nữa và hy vọng sắp tới thì những cái thông tin về bảo dưỡng bảo trì thì Di sẽ được training nhiều hơn ha về cái chiếc xe EQ EQ mới này đó, ok và một cái điểm nữa các bạn là chắc chắn các bạn sẽ hỏi là cái chiếc xe này nó à, sạc bao nhiêu lâu nó sẽ đầy ha thì tùy theo cái cái cái cái module sạc nó như thế nào chẳng hạn như hiện tại bây giờ chúng ta chỉ lắp được cái ờ, wallbox ở nhà thì uh, cho cái nguồn điện mà một pha các bạn thì chúng ta sạc khoảng tầm 15 tiếng nó sẽ đầy cái này bởi vì là dòng điện một pha cho cái wallbox này thì nó vào điện khoảng tầm là 7 kW thôi nhưng mà chiếc xe của chúng ta nó lên đến là 107 kW cho nên nó khoảng mất 10 10 15 tiếng để sạc đầy còn nếu mà chúng ta à, trang bị cái wallbox mà lắp cái nguồn điện 3 pha các bạn thì à, cái cái cái cái dung lượng sạc nó khoảng tầm 11 kW cho nên là nó khoảng tầm 10 tiếng à, gần 10 tiếng thì nó sẽ đầy cái chiếc xe à, EQS của chúng ta à, à, cũng rất là như nghĩ là cũng khi mà chúng ta đi làm buổi tối về các bạn thì chúng ta có thể cắm sạc và để sáng ngày hôm sau nó sẽ đầy rồi và cái khuyến cáo của chúng ta các bạn thì chúng ta sẽ sạc điện từ 30% đến 80% như vậy thì cái pin của chúng ta nó sẽ được bền hơn rất là nhiều à, và cái chiếc xe EQS này các bạn thì cái thời gian bảo hành hiện tại bây giờ Duy vẫn chưa được cập nhật luôn đó và dự kiến các bạn nha dự kiến thì cái bảo hành của chiếc xe EQS này nó khoảng tầm là 5 năm 5 năm ha và cái pin cái pin không bạn cái pin mà bảo hành cho cái pin không thì nó khoảng tầm 10 năm đó là cái thông tin mà mà Di được coi như là cũng chưa phải là chưa chưa hẳn là chính xác hết 100% nhưng đó là một cái thông tin thông tham khảo dành cho các anh chị các bạn Ok để biết thêm những chi tiết về cái dòng xe EQS 450 hoặc 450 hoặc là 580 này thì các anh chị các bạn thì có thể đến showroom Mercedes Phú Mỹ Hưng Minh Di để trải nghiệm ha bởi vì là showroom Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng Minh Di là cái showroom đầu tiên ở phía Nam được được trưng bày và bán cái chiếc xe điện này ok để biết thêm chi tiết thì các anh chị các bạn vui lòng liên hệ với Di qua số điện thoại của Di là 0914653979 hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video tiếp theo